Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Đàn ông Giúp vợ Đàn bà ngồi chơi Hôm nay bạn là nhân vật nào trong nữ hoàng băng giá Tôi đến với trải nghiệm Đéo Đéo và đéo Quyền năng như Elsa Can đảm như Anna Hay vui nhộn như Olaf Đéo ừ. Thôi đấy Ăn đầu buổi Cả đêm vậy Mà tít tít tít tít tít tít tít tít ra đóng, đóng, đóng, đóng cửa sổ lại vâng ạ tôi chết rồi hình như sẽ công an phường đấy con nhớ mẹ lắm. Hôm ừ, ừ. nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này.